Xin chào tất cả các em. Cô tên là Nguyễn Thị Kim Phụng, giáo viên trường tiểu học Thạnh Đông Ba, phòng giáo dục và đào tạo huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Cô chào mừng các em học sinh lớp 2 đến với tiết học hoạt động trải nghiệm, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài học ngày hôm nay, các em sẽ được học chủ đề Em yêu trường em Bài 12 Biết ơn thầy cô Tiết 2 Trước khi bắt đầu vào bài học, cô có một số lưu ý sau. Lưu ý thứ nhất Các em chuẩn bị cho cô sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm lớp 2 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Lưu ý thứ hai các em chuẩn bị giấy màu, kéo thủ công. Lưu ý thứ ba, các em chuẩn bị bút viết, màu sáp để chúng ta thực hành nhé. Và lưu ý cuối cùng, các em ngồi học nơi có đủ ánh sáng, chọn nơi yên tĩnh để học, tập trung học bài, không làm việc riêng, tích cực lắng nghe và trả lời các câu hỏi của cô. Bây giờ, các em bắt đầu vào bài học nhé. Ở tiết sinh hoạt dưới cờ vừa qua, các em được tham gia hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Và hôm nay, các em sẽ được học tiết 2 về hoạt động giáo dục theo chủ đề. Mở đầu cho tiết học, cô mời các em cùng tham gia một trò chơi trò chơi của cô được mang tên Ai hiểu thầy cô nhất? Cách chơi như sau. Cô mời các em quan sát bức tranh. Trong tranh, cô giáo nói Đố các em cô thích màu gì nhất? Và các bạn học sinh đoán và trả lời Em thưa cô, màu xanh lá ạ. À không nha ta? Như vậy, theo gợi ý trên, các em hãy thử đoán xem thầy hay cô dạy các em thích màu gì nhất nhé. Hãy đoán về sở thích của thầy cô mình và nói cho bạn bè, người thân của mình biết. Bây giờ, cô và các bạn học sinh lớp 2 trường tiểu học Thạnh Đông 3 sẽ cùng tham gia chơi trò chơi Ai hiểu thầy cô nhất? Cô đố các bạn Cô thích màu gì? Hãy cùng lắng nghe xem Bạn trả lời như thế nào nhé Em thưa cô, màu xanh dương ạ à. Bạn đoán là cô thích màu xanh dương Chúng ta hãy cùng lắng nghe tiếp một bạn nữa nhé. Em hư cơ màu vàng ạ. À. à, bạn đoán là cô thích màu vàng. Như vậy là qua sự đoán của hai bạn về màu sắc mà cô yêu thích và câu trả lời của cô là cô thích màu xanh dương và màu vàng. Cô cảm ơn các bạn đã chú ý quan sát, theo dõi và đoán đúng màu sắc yêu thích của cô. Bây giờ, cô đố tiếp các em nhé. Cô thích hoa gì? Hãy cùng lắng nghe xem bạn trả lời như thế nào? Em đưa cô hoa hướng dương ạ. À. à, bạn đảm là cô thích hoa hướng dương. Và cô thích hoa hướng dương đó các em. Các em có biết tại vì sao không? À, cô thích hoa hướng dương bởi vì hoa hướng dương là loài hoa đại diện cho sự đam mê cháy bỏng, lòng nhiệt huyết, không bao giờ đầu hàng trước sự khó khăn và nó luôn hướng về phía mặt trời đó các em. Cô cũng hy vọng rằng trong học tập, các em cũng biết vượt qua khó khăn để vươn tới một tương lai tươi sáng, giống như loài hoa hướng dương nhé. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong trò chơi Ai hiểu thầy cô nhất. Và qua trò chơi đã giúp cho các em hiểu được về thầy cô của mình. Vì các em biết quan tâm đến thầy cô nên các em đã hiểu rất rõ về thầy cô của mình. Các em à, nếu chúng ta biết quan tâm và biết chia sẻ tình cảm của mình với thầy cô thì thầy cô sẽ rất vui và tình cảm giữa cô trò sẽ ngày càng thấm thiết hơn. Bây giờ, cô mời các em cùng chuyển sang hoạt động khám phá. Yêu cầu của hoạt động khám phá như sau. Viết điều em muốn nói thể hiện lòng biết ơn thầy cô. Thứ nhất, các em sẽ viết lời em muốn nói thể hiện lòng biết ơn thầy cô. Yêu cầu thứ hai, các em cắt giấy thành hoa lá và viết điều em muốn nói với thầy cô. Yêu cầu cuối cùng, các em chuyển những điều em đã viết tới thầy cô. Và hoạt động khám phá ngày hôm nay, các em sẽ cùng thực hiện 3 yêu cầu. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn các em yêu cầu thứ nhất nhé. Viết lời em muốn nói thể hiện lòng biết ơn thầy cô. Các em hãy viết theo gợi ý như sau. Thứ nhất, em muốn viết thư cho thầy cô nào? Em chọn thầy hoặc cô mà em muốn viết thư để gửi nhé. Thứ hai, em đã có kỷ niệm gì với thầy cô? Hãy suy nghĩ xem các em có kỷ niệm vui hay buồn nào đối với thầy cô mà mình muốn viết thư nhé. Và cuối cùng, em muốn nói với thầy cô điều gì? Lời cảm ơn, lời xin lỗi, lời chúc đến thầy cô. Các em hãy dựa theo ba gợi ý của cô và viết những lời mà các em muốn gửi đến thầy cô của mình nhé. Như vậy là các em đã chuẩn bị xong những nội dung trong thư. Bây giờ cô gợi ý cho các em nội dung của hai bạn viết gửi thầy cô của mình. Bạn thứ nhất, bạn gửi đến cho thầy. Nội dung như sau. Gửi thầy Tân, em rất nhớ thầy, nhớ kỷ niệm thầy tặng cho em cây viết mực trong tiết đạo đức cuối năm học. Em cảm thấy rất vui vì được thầy yêu quý. Em cảm ơn thầy, chúc thầy nhiều sức khỏe. Ngọc Thái Và một bạn nữa, bạn viết nội dung như sau. Gửi cô Phục thân yêu, em qua lớp 2 rồi, em không còn được học cô nữa. Em sẽ nhớ cô lắm Cô ơi, những điều cô đã dạy cho em sẽ không bao giờ quên. Em sẽ rất nhớ cô. Em cảm ơn cô đã dạy cho em những bài học có ích cho bản thân em. Em rất thương cô và bạn tên là Nguyễn Lê Bảo Ngọc. Đó là nội dung mà các bạn muốn gửi đến cho thầy cô của mình. Còn các em, các em muốn gửi đến cho thầy cô của mình những lời nhắn nhủ như thế nào? Các em hãy thực hiện nhé. Và bây giờ, chúng ta sẽ sang yêu cầu thứ hai. Cắt giấy thành hình hoa lá và viết điều em muốn nói với thầy cô. Như vậy, chúng ta đã chuẩn bị xong nội dung chúng ta muốn nói với thầy cô. Và bây giờ, cô sẽ hướng dẫn các bạn cắt giấy thành hình hoa lá. Cô mời các em quan sát một số hình mẫu. Đây là hình lá và đây là hình hoa. Các bạn đã cắt hình lá và hình hoa. Sau đó các bạn đã viết nội dung vào trong lá và trong hoa như sau. Em cảm ơn thầy vì đã dạy chúng em điều hay. Em chúc cô luôn xinh đẹp, dịu dàng. Em yêu cô nhiều nhiều. Và bây giờ, cô mời các em quan sát một số hình hoa và lá nhé. Có lẽ một số bạn không biết cách vẽ hoa và lá, cho nên cô sẽ hướng dẫn các bạn vẽ hoa nhé. Các bước vẽ hoa như sau. Bước 1. Các em vẽ hình tròn hoặc là hơi tròn để làm nhụy của hoa. Bước 2. Các em tạo thành cánh hoa xung quanh nhị hoa. Bước 3. Hoàn thành cánh hoa xong là các em đã xong một bông hoa rồi đấy. Và bước thứ tư, các em có thể dùng màu sáp tô lên những cánh hoa hoặc những bạn nào dùng giấy màu thủ công thì chúng ta chỉ việc lấy kéo chúng ta cắt ra là chúng ta đã được một bông hoa rồi. Bây giờ cô hướng dẫn các bạn các bước vẽ lá. Bước thứ nhất, các bạn tạo hình khung lá. Bước 2, vẽ cuốn lá. Bước 3, dùng màu xanh lá để tô màu lên lá. Hoặc các bạn có thể lấy giấy màu thủ công các bạn vẽ và cắt hình chiếc lá nhé. Như vậy, các em đã hoàn thành xong bông hoa và chiếc lá. Bây giờ, các em hãy viết những lời mà các em chuẩn bị ở trên, viết vào hoa và lá nhé. Đây là một số hình ảnh các bạn đang thực hiện. Bạn hoàn thành xong một bông hoa và bạn đang viết những lời bạn muốn nói vào trong bông hoa. Và bây giờ, cô mời các bạn cùng xem sản phẩm của hai bạn nhé. Bạn thứ nhất, cắt một bông hoa màu hồng và bạn trang trí hai chiếc lá. Bạn viết nội dung như sau gửi cô Phục thân yêu. Em qua lớp 2 rồi, em không còn được học cô nữa. Em sẽ nhớ cô lắm. Cô ơi, những điều cô đã dạy cho em sẽ không bao giờ quên. Em sẽ rất nhớ cô. Em cảm ơn cô đã dạy cho em những điều hay có ích cho bản thân em. Em rất thương cô. Nguyễn Lê Bảo Ngọc Đó là tình cảm của bạn Bảo Ngọc gửi đến cho cô giáo của bạn. Và bây giờ chúng ta cùng quan sát thêm một sản phẩm của một bạn Ngọc Thái. Bạn cắt bông hoa màu vàng và bạn ghi nội dung gửi cho thầy Tân. Em rất nhớ thầy, nhớ kỷ niệm thầy tặng cho em cây viết mực trong tiết đạo đức cuối năm học. Em cảm thấy rất vui vì được thầy yêu quý. Em cảm ơn thầy, chúc thầy nhiều sức khỏe và trên hai chiếc lá bạn có ghi nội dung Nhớ ơn thầy, em sẽ cố gắng học giỏi. Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong được hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là chúng ta viết nội dung chúng ta muốn gửi đến thầy cô. Và yêu cầu thứ hai là các em cắt hình hoa và lá. Các em viết nội dung muốn gửi đến thầy cô vào trong hoa và lá. Các em thấy đấy, hai bạn đã cắt giấy thành những chiếc lá bông hoa rất đẹp và bạn đã viết lời mình muốn nói gửi đến thầy cô của mình. Vậy còn các em thế nào? Các em hãy hoàn thành sản phẩm của mình nhé. Cô tin chắc các em sẽ viết những lời chúc, lời cảm ơn rất hay gửi đến thầy cô của mình và thầy cô của các em sẽ rất vui và hạnh phúc đấy. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong yêu cầu của phần khám phá. Bây giờ cô mời các em cùng sang hoạt động sau giờ học. Hoạt động sau giờ học có yêu cầu như sau. Chia sẻ với bố mẹ về tình cảm của thầy cô đối với em hoặc của em với thầy cô. Bây giờ các em hãy cùng nhau thực hiện chia sẻ cho người thân, cha mẹ hoặc bạn bè của mình về tình cảm của thầy cô đối với em hoặc của em đối với thầy cô. Sau đây, cô sẽ mời các em quan sát một số hình ảnh của các bạn học sinh trường tiểu học Thạnh Đông 3 thể hiện tình cảm của mình với thầy cô của các bạn nhé. Thứ nhất, các bạn tặng hoa cho thầy cô của mình nhân ngày lễ tổng kết. Các bạn chụp hình cùng với cô giáo, tặng hoa cho các cô giáo của mình. Đây là hình ảnh các thầy cô của trường tiểu học Thạnh Đông Ba đang nhận hoa nhân ngày kỷ niệm 20 tháng 11 của các bạn học sinh đó các em. Và ngoài ra thể hiện lòng biết ơn, các bạn còn tham gia các hoạt động ca múa hát nữa đó các em. Và các bạn còn tham gia viết báo tường nhân ngày chào mừng kỷ niệm Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Những bài báo tường rực rỡ, đầy màu sắc, thể hiện lòng biết ơn các em muốn gửi đến thầy cô của mình. Và các bạn ấy thể hiện lòng biết ơn với thầy cô, được thầy cô tặng quà các bạn ấy cảm thấy rất vui. Đây là hình ảnh một số lớp của các bạn ăn liên hoan cùng với thầy cô của mình nhân ngày lễ tổng kết đó các em. Qua các hình ảnh mà cô cho các bạn cùng quan sát, chúng ta thấy rằng rất nhiều học sinh thể hiện tình cảm của mình đối với thầy cô của các bạn. Và bây giờ, các em hãy chia sẻ với bố mẹ về tình cảm của thầy cô đối với các em hoặc của em đối với thầy cô. Sau đây, cô mời các bạn cùng lắng nghe lời chia sẻ của các bạn học sinh lớp 2 trường tiểu học Thạnh Đông 3 nhé. Một bạn gửi đến thầy cô của mình những lời nói như sau. Em rất biết ơn thầy cô vì thầy cô là người đã dạy em điều hay lẽ phải. Bạn biết ơn thầy cô bởi vì thầy cô là người đã dạy cho bạn nhiều điều hay lẽ phải đó các em. Hãy cùng lắng nghe thêm một bạn học sinh chia sẻ tình cảm của bạn đối với thầy cô của mình nhé. Em rất yêu quý cô vì nhờ cô em biết đọc biết viết. Công lao của cô thật to lớn. Em sẽ học thật giỏi để nhớ ơn cô. Đó là tình cảm của bạn dành cho thầy cô của mình qua những lời chia sẻ rất là cảm động phải không các em? Như vậy, các em hãy chia sẻ với bố mẹ về tình cảm của thầy cô đối với các em hoặc tình cảm của em đối với thầy cô nhé. Các em học sinh thân mến, các em được uốn nắn, dạy bảo dưới bàn tay của thầy cô. Hãy thể hiện mình là những người hiếu học, chăm ngoan và đạo đức. Bởi lẽ, nhớ về cội nguồn, biết ơn thầy cô giáo đã dạy các em học tập, chính là thước đo của nhân cách con người. Các em hãy luôn nhớ câu nói sau. Một chữ cũng là thầy nửa chữ cũng là thầy. Tiết học đến đây là kết thúc. Thân ái chào tạm biệt các em. Cô chúc các em chăm ngoan, học giỏi.